bờ vai anh luôn là điểm tựa cho cô ấy mỗi khi vui, khi buồn. Lăn khử mùi Nivea cho nam với công thức kháng khuẩn chuyên biệt cho cảm giác khô thoáng tức thì và kéo dài suốt cả ngày với hương thơm nam tính. Lăn khử mùi Nivea cho nam.